Xin chào anh em, hôm nay đại lý cờ bạc bịp giới thiệu anh em tất cả loại mẫu máy đánh bài trên thị trường Việt Nam mà bên công ty nhà tôi phân phối từ những mẫu máy đánh bài giá rẻ nhất trên thị trường đến những mẫu máy đánh bài cao cấp nhất, đẳng cấp nhất để em đi chơi chiến thắng mọi sóng sới lớn nhỏ 100% đây là con S888 đây con S7 CVK 450 máy chủ lực nhất đó CVK 700 mới ra nhất anh em này đây con CVK 600 ngụy trang iPhone X đây con VP6 giá rẻ anh em này để em đi chơi thuận tiện trong tất cả các sòng sới lớn nhỏ khác nhau anh em này đây là các loại phụ kiện đi kèm để soi bài mã vạch các loại mẫu đồng hồ tôi đều cung cấp hết điện thoại cùi bắp soi bàn vạch rất nhỏ gọn đơn giản hay ví bóp soi bàn vạch đúc tiền bình thường này đúc chứng minh thư bình thường luôn thì em ý này máy đánh bài là phải đi kèm với bài nhà tôi bài nhà tôi là mua quán tạp hóa về xử lý các loại mẫu bài nhà tôi đều cung cấp hết bài đáp bồ ca kim cương xanh kim cương đỏ dòng vàng dòng đỏ anh em quan tâm sản phẩm đặt mẫu bài thì alo trực tiếp số điện thoại 0984 31 48 để tư vấn miễn phí cung cấp dụng cụ cờ bịp em này kèm với nó tất nhiên là phải có cái tai nghe siêu nhỏ nữa em nhé tai nghe nhà tôi có rất nhiều loại để anh em đi chơi rất là kín đáo bảo mà chỉ nhỏ và hạt đậu thôi chơi là chiến thắng chơi là chiến thắng anh em này các loại mẫu máy khác nhà tôi vẫn còn nhưng mà cái khung hình cho phép tôi chỉ bày được gần chục loại mẫu máy ra thôi đây anh em nhá thì cái máy chủ lực nhất đó là con CVK 700 nay tôi sẽ đánh đôi ba tiếng bài con cvk 100 này ưu điểm lớn nhất của nó là tôi đã khắc phục đó là thời lượng pin sạc hai tiếng em chơi liên tục 10 12 giờ đồng hồ rất là trâu bó rất là khỏe luôn máy là trên iphone nghe gọi lắp sim lướt zalo facebook bình thường máy chơi ban ngày ban đêm đều rất là chuẩn chỉ vì tại sao vì thiết kế 6 camera hồng ngoại em nha lên chơi rất là chuẩn luôn ban ngày như ban đêm máy báo chính xác xô sạch cao thấp đều báo chuẩn chỉ thì ở miền Nam miền Bắc thì anh em sẽ chơi tiến đến miền Bắc này ba cây liêng sâm phẩm miền Nam thì binh ngầu hầm năm lá bài cào là đều chơi hết tiến đến miền Nam đều chơi rất chuẩn chỉ để không làm mất thời gian của anh em nữa chăm nghe không bằng một thấy chăm thấy thì không bằng một nhìn tôi sẽ đánh đôi ba tiếng bảng em biết độ chính xác chuẩn chỉ ra làm sao em lý này nhiều em chưa hiểu về đồ lại hơi bỡ ngỡ anh em nhá máy này thao tác rất đơn giản anh em chơi hướng tôi hướng cho em năm mười phút là anh em chơi con này lên từ hàng để nhân viên sẽ hướng dẫn cho em để có cái đồ chơi chuẩn nhất anh em nhá Rồi tôi sẽ đi vào thực tế này đầu tiên tôi sẽ chơi cho em bộ môn binh sáu lá anh em nhá tôi đánh thực tế luôn này bài để như đạo báo anh đặt xuống này máy báo 4 anh em thấy không rất là nhanh luôn đặt xuống cái báo này em thấy không? máy báo một một tôi sẽ lập tức bốc một lá đi chia bốn tụ đây đang để bốn tụ là bài tôi là to nhất anh em nhá đây, đánh binh sáu lá anh em nhá em nhìn kiểm chứng cùng tôi tập trung coi hết cái clip này vào anh em này để xem có cái đồ chơi nào đẳng cấp nó chuẩn chỉ không anh em thấy không đây sáu lá này Đấy, đánh là ăn được tiền đánh là ăn được tiền anh em nhá không thể sai được luôn anh em thấy không đã chơi là ăn được tiền Đấy, tôi kỷ niệm cho anh em một vài tiếng nữa này Đấy, thì không nên chơi xanh chín xanh chín mười hôm thu tha cả mười rất là vất vả anh em cần để dọc vẫn báo này một anh em thấy không rất là nhanh để ngang dọc xô sạch đều báo hết số người chơi có thể tăng giảm tùy ý anh em muốn anh em nhé đây tôi chia thực tế này để anh em kiểm chứng cái bài tôi xem máy báo nó có chuẩn chỉ không anh em thấy không đã đánh là được tiền đánh là được tiền anh em này anh thấy chưa nhìn bài thực tế bài làng này cái bài làng không có gì hết anh em nhé đây em thấy không đấy, tôi chuyển sang cho em ờ, sang đến bài cào này máy chơi được tất cả trò nha thao tác thì nhanh gọn đơn giản chính xác máy như con iPhone bình thường có mã vào mật khẩu hai lớp luôn anh em này Đấy, quay trở lại đây kỷ niệm cho anh em cái bộ môn đó là bài cào Đấy, bắt đầu chơi thì uh, khi em không muốn chơi con iPhone này thì tôi sẽ ngụy trang tất cả các dòng uh, kết nối mã vạch anh em nhé Đấy, hay là vòng phong thủy đồng hồ đây là bài cào anh nhé vẫn số tụ là bốn số người chơi thể tăng giảm tùy ý bài này là bài to nhất này đây đánh bài cào miền Nam này chín nút khẳng định là to nhất rồi à, không thể kém được đây bảy này bảy này một nút này em nhìn là chín nút này đấy di nằm bốn anh em nhé tiếp tục anh em này trải nghiệm thực tế này pin thì siêu trâu luôn nhà tôi là đại lý lớn nên giá cả phân phối cho anh em giá cả rất là phải chăng máy báo 6 anh em này tôi để cái địa hình gồ ghề xem máy báo có chuẩn không anh em này à, cứ đặt xuống là máy báo này máy báo hai em ạ báo hai thì sao anh em chỉ bốc hai là nó có rất nhiều chế độ báo anh em nhé báo một tụ lớn nhất hai tụ lớn nhất báo cả làng báo cả lá anh em nhá tôi khẳng định luôn năm nút là to nhất rồi ba bốn ba anh em ra không thể sai được tiếp tục tôi sẽ chuyển sang cho anh em sang chế độ đánh liêng liêng ở miền Bắc anh em nhé liêng miền Bắc anh em không xa lạ gì cả sát là to nhất đây anh em này Rồi tôi kỷ niệm cho anh em này Đấy, máy thì vẫn nghe gọi nắp xi bình thường kỷ niệm cho anh em đôi ba tiếng bạc thao tác thì đơn giản ngôn ngữ thì bằng tiếng Việt anh em này Đấy, bật chế độ loa lên còn anh em đi chơi thì để chế độ tai nghe à, tiếp tục này cầm tay báo luôn bốn đặt số báo luôn bảy em thấy không đặt đô báo đấy này. hai hai lập tức tôi bốc hai lá đi chia bài tôi to nhất số người chơi tăng giảm tí, anh em nhé à, 9 nút là 9 cống rồi không thể qua được 10 10 năm, tôi sẽ tăng số người chơi lên 5 xem máy báo chính xác không đang chơi có một tụ hết tiền thì anh em sẽ tăng giảm số người chơi tùy ý anh em này đây địa hình gồ ghề đều báo hết cao thấp xô sạch cầm trên tay vẫn báo bình thường anh em thấy không thấy chưa máy báo rất là nhanh anh em nha đây này chuẩn đét luôn máy báo hai tôi chỉ việc bỏ hai lá đi thôi ở đây đánh năm nhà đấy tiếp tục này ba bốn năm này anh em đây trăm trận trăm thắng có máy trong người như có cái vũ khí hủy diệt luôn anh em nhé đây kỷ niệm anh em tay nữa này đấy thì lưu ý là anh em cái máy này pin rất là trâu bò luôn anh em nhé vâng, đây xong đặt xuống đây, máy báo hai tôi vẫn tiếp tục bỏ hai lá đây tôi để chế độ lo ngoài nhé kỷ niệm anh em cái tay cuối này để anh em đi chơi là an toàn vào bò này 8 nút là to nhất nhé, không phải chia thêm anh em tin nhau mà chia thêm 7 7 10 6 anh em này 10 là không anh em nhá đánh liêng miền Bắc 10 là không đấy anh em quan tâm cái sản phẩm máy bài CVK 700 này anh em alo trực tiếp số điện thoại 0984 này 31 này tư quý 8 để tư vấn miễn phí về cái đồ này đây là cái máy chủ lực của cái năm nay máy này đã đẳng cấp nhá 6 cam đa hồng ngoại đánh ban ngày như ban đêm nhà tôi bán bảo hành đổi mới một tháng bài miễn phí một năm anh em nhá tất cả phụ kiện dụng cụ liên quan đến máy bài tôi cũng cung cấp hết thì em đi nhé đến thì đến đại lý lớn để khi có bảo hành hay có lỗi gì em đến sẽ được có chế độ bảo hành rất đại ngộ anh em nha em thử hàng em đi trực tiếp bến xe mỹ đình bến xe giáp bát hà nội ở sài gòn em đến trực tiếp bến xe miền đông bến xe miền tây em ở xa từ xe khách xe ca xem hàng thử hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán hàng tôi có bảo hành một năm anh em lên em mua hàng hoàn toàn yên tâm không lo sợ điều gì thì ngoài ra nhà tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game trên điện thoại di động bát tàng hình không tang đĩa khiển đĩa chiều bài lỗi công ty anh em nha quan tâm sản phẩm nào anh em alo tiếp số điện thoại trên màn hình đây để được tư vấn miễn phí về cái đồ đạc anh em nha cảm ơn anh em xem tập xem clip của tôi xin chào anh em thì hôm nay bên đại lý cờ bạc bịp nhà tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp anh em nhá hay nhiều anh em dân gian gọi vui nói chơi đó là ảo thuật bài thì để ảo thuật bài thì mình không cần tay nghề nhiều anh em phải cần tay nghề học hỏi với tôi thật với anh em là thời buổi người khôn kể khó đi anh bạc liên tục học bây giờ có phải ai học được ờ, đánh bài lá bịp đâu có phải ai biết bịp đâu thì bây giờ để chơi là anh em có những dụng cụ thiết bị liên quan đến đổi một lá bài thừa thiếu một lá bài anh em nhá thì đầu tiên về cái tất cả các đồ đổi lá bài là cái gì đầu tiên đó là cái ví đổi bài đấy anh em nhá rất là thiết thực này tôi sẽ uh, mô phỏng cho anh em trước này xong sau đó tôi sẽ đi vào trực tiếp anh em bằng những cái ván bài thiết thực nhất em nhá tám cơ tám bích này cái tốc độ đổ của nó không phải một giây luôn siêu nhanh siêu tốc độ anh em nhá ví thì ví ra ví rất là đẹp anh em này em thấy nhanh không đấy cái đồ này không chơi thì cái đồ là chơi luôn anh em đấy giá cả rất là mềm rất phải chăng đấy, thứ hai đó là cái điện thoại đổi bài cái điện thoại là Samsung iPhone Oppo tôi đều có hết em nhá đổi rất là nhanh rất là cơ động thôi em đi chơi này đấy, anh em thấy không đấy, rất là nhanh anh em sạc pin vào đời nó nhanh hơn anh em nhá đấy anh em lên tôi được thử hàng thoải mái anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em anh em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán tôi thật với anh em là cái giá cả nó rất là đơn giản rất là phải chăng thôi cái đồ này nó chuẩn thì cứ sẵn mặt chơi nó chả có gì phức tạp nó không có gì khó cả anh em nhìn người thật việc thật này công việc thật này hay đến cái áo đổi bài chiếc áo đổi bài đây là mùa đông đến rồi anh em nhá những cái áo phao đổi bài anh em bây giờ mua cái áo ngoài shop bây giờ có hàng triệu bạc mà nó cũng chỉ mặc để cho nó vui thôi cái áo này vừa mặc vui vừa mặc đẹp đi ăn cưới ăn hỏi được đi tán gái được xong anh em lại còn đổi được bài đổi bài những cái đám cưới đám hỏi em đi chơi anh chủ anh em chơi anh em nhìn này anh, anh em thấy nhá khi em đổi bài em này rất là nhanh thôi đây tôi đổi con đen rồi anh em dễ nhìn dễ hơn này đấy rất là hiệu quả em nhá rất là dễ chơi hiệu quả lại chính xác đấy, anh em đi chơi này, đổi bài này đấy, tôi để nhìn cho anh em nhìn này áo áo rất là thời trang luôn đấy anh em đi chơi này. đấy, đặt vào đổ đặt phát khẽ vào đổ thôi rất là dễ chơi anh em nhé không muốn đổi rút ra cả hai này Về đi vào chi tiết thì anh em anh em calo tôi không chín tám bốn ba một tứ tám nhà tôi cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp bài lá bịp bầu cua tài xỉu sóc đĩa bịp anh em nhá ba cơ sở anh em lên để anh em kiểm tra hàng bến xe mỹ đình bến xe ra ba lộ bến xe đâu sài gòn gần đâu qua đó lên thử hàng thực tế tôi luôn em cái đồ này bảo nó sai chả sai được nó chuẩn từng cm rồi em đi chơi không một tay nghề thế bây để nói về vào cái bán bài nó chi tiết nhất thiết thực chất thì để nó chơi như thế nào để cách nó chơi làm sao trong bán bài thực tế thì bây tôi sẽ đi chi tiết cho anh em anh em nhá tôi để điện thoại đây này Đấy. đầu tiên nó là cái ví anh em nhá đó, về để đánh đánh với cái ví này à, à, cái biển đây số điện thoại nhà tôi đây em nhá đây cái ví tôi đặt đây đây một cái ván bài à, ví dụ tôi đánh à, ba cái bắc này tôi lọc sắt ba sáu ba ba sáu quân anh em nhé ba cái bắc này à, tôi đi vào thực tế cho anh này à, tôi chi bài này ai cầm cái cái này không cần là cái mà anh em là con mới đánh bình thường nó không quan trọng vì nó là cái thiết bị à, thừa thiếu một lá bài em nhìn này 8 nút bỏ qua này em nhá ví dụ tôi lên một cái ván bài nó nhỏ nhỏ thôi đúng không đây hai nút này em nhá tôi bỏ ví dụ là tôi ờ, thích con tám rô đúng không tôi lừa lừa anh này khi người ta đánh bài không để ý này tôi giấu một cái lá bài vào trong cái ví anh em nhá anh em này đây ví đây anh em giấu cái lá bài vào trong cái ví này nó rất là đơn giản thôi đó bên này nhỉ đây bên này bên này đấy ui giời. tôi cứ mãi nói chuyện với anh em anh em bỏ một cái lá bài trong thì khi anh em đánh cái ván bài tiếp theo anh em nhớ nhá nhiều anh em hỏi tôi những cái câu hỏi nó rất là không tư duy anh ơi ví dụ tôi đánh liêng tôi giấu con át vào trong thế anh ơi trong bài có 5 con át à anh em đừng hỏi tôi những câu thế anh em giấu vào con nào thì cái cỡ bài nó thiếu đi con đấy anh em nhá anh em phải tôi chỉ nói đúng một câu đấy thôi anh em giấu con cao rô thì trong bài thiếu con cao rô nhưng em lúc này 52 lá bài không phải lúc nào người ta kiểm tra bài nên em hoàn toàn tâm nhé chơi sới nó khác còn chơi anh em bạc cỏ nó khác anh em đừng hỏi tôi là ừ, thích đổi con nào được con đấy anh em đừng có như thế anh em đừng hỏi những câu nó thiếu cái cái cái cái, cái sự tư duy anh em nhá đó anh em nhớ bây giờ vừa rồi tôi để con tám rô ở đây thì tức là trong bài này còn có 35 lá thiếu con tám rô đấy nói thế để anh em hiểu nhá đấy cái giá cả thì rất là mềm mại thôi anh em đi chơi anh em không phải lo lắng em này ví dụ này lên bài này anh em thấy không ván này tôi 6 nút khi anh em nhớ tôi là trong kia anh em có 8 rô đúng không thì anh em đánh bài làng cứ lên bài đi lên xong tôi để tôi lừa lừa này tôi chỉ đổi một phát thôi nó rất là nhanh anh em đấy, đổi phát này em nhìn này tôi đổi xong này 983 một chín mười nhân đôi em thấy không rất là hiệu quả anh em nhá đấy tôi đi một ván bài rất thiết thực cho anh em đấy để chi tiết thì đây áo đổi bài ví đổi bài điện thoại đổi bài thì anh em xem cái món nào nó hợp với anh em thì anh em mua anh em nhá, anh em đặt hàng thì anh em mua còn ví dụ mà món nào anh em chơi nó hợp lý em mua đều cái công dụng nó là như nhau đều đổ một lá bài à thuật một lá bài em nhá anh em lên này em thấy không ván này tôi bốn nút nha rất hợp này anh em nhớ không vừa rồi tôi đổ dấu con bốn trong này đúng không thì cái con bốn trong này thì anh em đổi ra em nhìn thôi hai ba bốn là chín đúng không em đổi rất nhanh thôi luôn anh em đánh xanh chín sao anh em mong đánh xanh chín mà anh em ăn được ăn được anh em hiểu không anh em đúng không hai bốn này đấy tôi này hai bốn này em thấy không à, chín nút nhá để tôi hướng cho em đổi nhìn này tôi để gần này quay gần này em nhá nhìn rất là nhanh em nhá đây như này em đặt vào như này đúng không đấy em cái sạc đời pin mà rất là nhanh đấy và ví dụ nó hết pin thì nó hơi yếu một tí như như này anh em thấy không mẹ như quay quay nhanh luôn đó, rất là chuẩn chỉ anh em nhé đấy đấy thì về cái điện thoại cũng thế thôi cái điện thoại tất cả đều công dụng nó đều đổ lá bài cái điện thoại thì thôi anh em nhé anh em này con iphone bỏ ra samsung oppo các thứ thì tùy anh em đúng không anh em thấy không ví dụ tôi để giấu con hai vào đúng không đấy em alo tôi em nhìn thấy không đấy, alo trực tiếp số điện thoại để anh em được tư vấn về đồ Đấy. và đi chơi đừng chơi xanh chín anh em nhá mình phải biết tiểu xảo mình không có tay nghề thì mình phải có đồ có đồ để hỗ trợ anh em đúng không đây ván này ba lút này cái ba lút anh em nhìn thấy không khi em đổi đúng không ba lút anh em đổi một cái này anh em có thể lên bảy lút rất là nhanh thôi không gì khó gì cả đây là một cái ván bạc rất thiết thực để anh em hiểu về cái đồ chơi chơi như nào cái giá cái giá cả nó phải chăng nhà tôi đại lý lớn nhà tôi là xỉ lẻ cho anh em luôn bán lẻ là rẻ như bán buôn anh em nhá đồ đạc đồ gì mới tôi giới thiệu anh em em biết rồi thời gian trước ra những cái dòng ờ, áo ví điện thoại thì nó đổi nhưng tôi đưa anh em những cái năm ngoái là cái đồ đồ nó không chống ồn nó đổi nó ồn ào thì anh em mua và là thứ nhất đổi chậm thứ hai nó ồn là nhiều anh em đi chơi là nó cũng không thực tế anh em đi chơi cũng không ăn được khó chơi anh em nhé ván này bẻ tôi bỏ qua này đây, tôi lên một cái ván bất kỳ này rất là nhanh để anh em dễ hiểu thôi này ván này uh, hai nút thì nó không hợp em nhé rất hợp này ba con bốn ba con bốn bốn thì sát rồi đánh gì nữa này ván này đúng không cái ván này dụ trong này mình nó có con 8 đúng không? em hiểu là con 8 đang 5 nút đúng không? 5 nút anh em có thể đổ con 8 rất là nhanh thôi, anh em có thể lên được 7 nút đúng không? Rất là nhanh, đúng không? Đây vụ ván này. Đây vụ như này. Như này, 7 nút anh em nhá. Này tôi hướng dẫn các nhà đổ này. Anh em cầm này. Anh em nên là tôi mua hàng nhá hay là mua hàng tôi gửi xe khách xe ca cho anh em. Tôi hướng dẫn anh em 3 phút, 5 phút để hướng dẫn mẹo anh em chơi luôn. Anh em này, rất là nhanh luôn anh em nhá, có thể đổi rất là thoải mái luôn anh em nhá. Đây con 8 này, đây, con 6 này anh em vào con 6 này đúng không? rất là nhanh rất hiệu quả thôi anh em đi chơi cái đồ này sang em thua được 668 anh em nhìn này rất là ký con bài đã giấu rồi anh em nhá đấy thì điện thoại rất thời trang thời thượng ví da thì em biết rồi ví da thì một công đôi việc đấy đôi khi em cầm con iphone này đi người ta tưởng anh em lại dùng thời thượng iphone này con iphone đẹp thế thật ra này giá cả thì rẻ gấp 4 là con iphone gấp 4 gấp 5 là con iphone anh em mua anh em nhá thì cái về cái ví ví thì anh em biết rồi một công đôi ba việc đúc tiền này đi chơi này vừa đi chơi vừa đúc tiền đúc thẻ atm rất là kín đáo thôi đấy đồ lẻ đồ mới anh em alo tôi chống ồn rất nhanh siêu nhanh siêu tốc độ thì về cuối cùng là cái áo cái áo khoác anh em này áo khoác bây giờ mùa đông đến rồi anh em nhá mặc cái áo khoác này em mặc trong người em đổi quá là chuẩn chỉ luôn này tôi chia này kể cả anh, anh em như thế này hôm nay khu khổ làm video tôi ờ, đánh tôi đánh cái ba cây bắc anh em đổi ờ, liêm đổi sâm đổi phẩm đổi hết anh em nhá chứ anh em đừng bảo tôi là anh ơi chỉ đổi được mỗi ba cây à anh em đừng hỏi anh công như thế vì đã là đổi được bài thì môn gì đổi được ví dụ đánh liêng anh em lên đến những cái ván ví dụ anh em thể đổi chín nút thì thôi này em nhé những cái ván này anh em có thể giấu một con cho này em nhìn này em thấy giấu một lá này em lên đúng không sáu nút anh em có thể đổi này anh em này em có thể đổi rất là nhanh này đấy đúng không đấy đổi này nhanh này đấy, em thấy không đổi rất là nhanh đúng không rồi con bốn ở trong đúng không em có thể đổi bất kỳ đấy, cái ván này xanh chín này đây hai nút em cầm em chỉ dơ phát em đổi này chín nút em thấy không rất là nhanh tôi đổi cho anh em đánh em anh em hiểu một cái ván bài thực tế như là đây ván như này đúng không hai lúc hai lúc khi tôi đổi nếu mà tôi đổi này anh em thấy hai lúc có thể tôi đổi nó thể lên điểm nó cao hơn này anh em này. em cực rất là nhanh này bảy nút này em thấy không này lên này đây như này 10 nút thì thôi còn đổi đổi chắc gì nữa ván nào cao anh em không đổi em nhá nhớ tôi một điều cao không đổi Đấy, cái áo rất là đẹp áo thời trang em này này mượt mượt mượt luôn có các size em này anh em báo tôi cân nặng chiều cao tôi sẽ báo cho anh em cái um, size áo XSML tùy anh em 2XL để anh em có đồ, đồ em chơi mùa đông mặc đi chơi tán gái luôn tranh thủ đánh bạc đôi ba bán bạc nhá Đấy, anh em calo tôi nhà tôi ba cơ sở chính bến xe mỹ đình bến xe ra bát rồi bến xe miền đông sài gòn anh em gần đâu qua đó lên thử hàng thực tế anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em để anh em có đồ chơi anh em muốn học bài tay không thì tôi đều ờ, dạy cho anh em đấy còn anh em có cái đồ chơi anh em luôn luôn chơi cửa trên không phải lo lắng điều gì anh em ở xa nhá tôi gửi xe khách xe ca cho anh em anh em mở hàng ra xem hàng thử hàng chuẩn thanh toán đấy vui vẻ chơi anh em đấy còn ở tôi sẽ bảo hành đổi mới cho anh em nói luôn là đồ nhà tôi bán là đổi mới luôn không phải nhì nhằng hay là sửa chữa nhà tôi đại lý lớn này đổi mới sửa đổi mới luôn chứ không phải sửa chữa cho nó mới mất thời gian anh em nhá đấy em alo tôi không chín tám bốn ba một tám ba cơ sở chính bến xe mỹ đình bến xe giáp bát lộ bến xe đông sài gòn gần đâu thì qua đó lên thử hàng xem hàng thoải mái luôn anh nhá tất cả dụng cụ thiết bị và bịp bài lá bịp sau đi bịp bầu cua tài xỉu bịp rồi đều cung cấp hết thì cảm ơn anh em xem video của tôi